hai xin chào anh chị nha Hôm nay uh, Kim hiện tại đang đứng ở uh, đường vào cái đọt uh, châm ba Và Kim sẽ dẫn mọi người đi vào một cái lô đất mà ở bên uh, uh chủ đã gửi cho Kim Thì uh, ở lô đất này uh, thì rất là đẹp, dân cư đông đúc luôn uh, Mình sẽ đi vào đây ha Và bây giờ mình sẽ, uh, một cái lô đất này mình sẽ đi vô từ đầu ngõ mà đến đất luôn nha à, đây là cái ờ, đường vô khu du lịch Đập Châm Ma và đây là mọi người thấy là đang là có cái con đường nhựa DT 704 mà ngay ờ, chợ xã Minh Tân và đây là mọi người sẽ thấy nè đây là khu du lịch Đập Châm Ma đó ha thì bên ngoài thì, thì dân rất là đông đúc cái nhà nấu yến đồ đây nè các bạn ha đó mọi người thấy rõ không rồi bây giờ chúng ta sẽ à, à, cách cái cái cái cái dự án mà lô đất này thì à, đây vào đó thì khoảng 200 mét thôi thì chúng ta sẽ đi vào đó luôn ha mình à, một tay chạy xe và một tay cầm cho nên là nó hơi à, hơi rung một chút xíu nha mọi người rồi bây giờ là mọi người thấy nè như hai bên hông này á thì nhà dân cũng là san sát luôn đó khuôn dân cư luôn à, điện ba pha cũng như là điện cấp quang đầy đủ luôn nha mọi người đây đó và đường nhựa thì rất là rộng rãi đường nhựa này mình đi vô cái khu du lịch đọc trăm ba đó mọi người đây đây người dân ở đây rất là sung túc thì rất là khá khá giả và an ninh ở đây rất là tốt ha ở đây người dân rất là chất phát rất là tốt đó mình à, cầm một tay mình chạy cho nên là hơi rung á nên anh chị thông cảm nha anh chị quý nhà đầu tư chị cũng thông cảm như mình đó mọi người thấy đây không đây rất là là, là, là rất nhiều dân mình sẽ dùng cái video clip này mình quay nó hơi dài nhưng mà để cho nó rõ hơn cái à, cái gì cái cái, cái đất hình dạng đất của chúng ta để chúng ta đăng lên Facebook chúng ta đăng lên Zalo cho anh chị một cách nhìn rõ hơn sắc nét hơn đây là vô ờ, cái dự án đất của mình đây cái lô đất được chủ gửi ha thì ờ, mọi người thấy ở ờ, đây cái đường đá đỏ này là đường đá đỏ thông nó được hiển thị trên sổ rõ ràng và theo cái tiêu chí nông thôn mới thì cái đường đá đỏ này là nó sẽ làm nhựa luôn mà nhựa là nhựa bê tông luôn chứ không phải là đổ nhựa nha đó hồi nãy thì băng qua cái lô đất này thì tới cái, cái cục điện này nè nó có cái đường bê tông tại vườn bê tông này nó sẽ đi ra ngay khỏi cái đường mà DT 704 à, hồi nãy mình đứng mình quay ở đầu ngoài đường á đây à, như anh chị thấy đây đây là cái đường bê tông đó mọi người thấy kỹ đi đó ở ngoài túc ngoài đó thì mình vẫn thấy được là đó cái xe tải rồi nó chạy đó đây là mình nhìn ra thấy được cái đường lớn ngoài đó luôn ha rồi ở đây thì à, có xưởng xí nghiệp luôn cái đường này là cái đường thông nha mọi người nó sẽ theo thông ờ, theo giờ xương cá sắc lô sắc ô á mọi người đó mà đây rồi hiện trạng đất của mình đây và đây là cái dự án đất của mình đây ha thì hiện tại thì bên mình á, là còn chỉ có à, 4 lô là F0 thôi đây là những cái lô lô này lô của mình đây đó mình đã đầu tư mình mua lô đây thì đây là 5 nhân cho 67 trăm thổ cư 130 ờ, ngày công chứng thì uh, tiền uh, mua thổ cư là đã mua rồi đóng rồi ha bây giờ đang ra bản vẽ thôi cho nên về pháp lý thì rất là ok và ở đây thì uh, nó tổng cộng là có 15 lô và duy nhất chỉ còn à, hai lô à, ba lô ba lô là F0 tất cả đã được ờ, bán trước Tết rồi ha thì à, bây giờ anh chị nào mà thấy à, hứng thú về cái lô đất này à, bên đây thì à, đó như xuống tới cái lô đất ở dưới thì anh chị thấy hiện trạng đất rất là bằng phẳng rất là sạch sẽ đường thì thông ha rồi dân cư ở đây thì đông đúc rồi từ ngoài đường nhựa mà mình đi vào đây á, thì chỉ có 150 m đến 100 200 m thôi ở bên đây thì cái lô gốc này như anh chị thấy nè à, hai lô liền kề lô số 3 số 4 này nè đó như anh chị thấy là nó tới 90m 5 x 90 100m thổ cư ha đó rồi bây giờ em à, à, đã cho anh chị thấy cái dự án à, bên đây thì à, à, pháp lý thì rất là ok đường xá cũng như hiện trạng đất đấy mà giá thì rất là rẻ và à, à, anh chị hãy đăng ký kênh youtube giúp em nha để em à, sẽ có nhiều cái video clip hơn em sẽ đi quay những cái à, dự án trực tiếp luôn à, rõ ràng hơn để thời gian dài hơn để cho anh chị à, có cách nhìn rõ hơn về những dự án đất à, mà khi mình là nhà đầu tư ở xa thành phố á hoặc là Bình Dương rồi mà mình không có thời gian lên á anh chỉ cần à, à, anh chị à, chỉ cần theo dõi cái video clip của em thì à, em sẽ quay rõ hết à, đầy đủ cho anh chị xem đây à, em sẽ xuống tận đất luôn cho anh chị coi ranh giới rồi là rõ ràng mình đã cắm cọc một cách ờ, cẩn thận hết rồi ha đó anh chị thấy chưa đó. À, à, Facebook của em và kênh YouTube của em sẽ kết nối với nhau anh chị à, hãy ờ, giúp em à, quan tâm đến những cái dự án những cái lô đất à, chưa qua đầu tư F0 hoặc là những lô đất mà có giá đầu tư tốt vị trí tốt đất ngọt thì anh chị hãy kết bạn và để lại số điện thoại à, nếu mình là nhà đầu tư à, và em sẽ có những cái lô đất sau này thì em sẽ ab em gửi lại thông tin cho anh chị nếu anh chị quan tâm thì à, em sẽ giúp anh chị à, mua được những lô đất tốt ha đây là cái đích nè anh chị đây lên tới ngay cái xe của em đứng trên đó là 67 68 mét ha anh chị à, đâu có thể nào tìm ra được miếng đất như thế này ha mà dân cư thì anh chị thấy nè đó em quay từ từ cho anh chị coi nha đó thấy không đầy đủ hết dân full luôn thì à, đất này mình mua để cho con cái mình ở đây mình cất nhà hoặc là mình lướt sống mình bán lại rồi à, mình rất là nhiều việc à, nói chung là mình không có lỗ đâu rồi xin chào anh chị nha nếu anh chị quan tâm và nhà đầu tư quan tâm á thì hãy để lại số điện thoại hoặc IP bên dưới cho em ha và kết bạn Zalo giùm em ha em sẽ cho anh chị biết thêm nhiều cái thông tin về lô đất này cũng như là uh, sẽ có nhiều cái lô đất uh, tốt hơn giá mềm hơn và đẹp hơn uh, anh chị ờ, em sẽ gửi đến anh chị ha chào anh chị hai anh chị em đang đứng ở tại lô đất hồi nãy giờ em quay nè bây giờ em quay cái bản mặt của em cho anh chị thấy nha đó anh chị hãy đăng ký theo dõi kênh youtube cũng như là để lại số điện thoại cũng như à, nếu mà quan tâm lô đất này hãy để lại số điện thoại bên dưới á, để cho em biết ha rồi em sẽ IP lại gửi cho anh chị nhiều thông tin hơn à, kết bạn Zalo với em nha à, em sẽ để lại cái số ờ, Zalo như là số điện thoại của em ở bên dưới á, anh chị ờ, quan tâm thì hãy ờ, giúp em ha em sẽ cho anh chị những cái lô đất đẹp à, giá mềm giá đầu tư và giá đầu tư F0 đất ngọt ở dầu tiếng này và những dùng lân cận như Tây Ninh rồi đó à, chào anh chị <laughs> hồi nãy em dẫn anh chị đi vô con đường đỏ đỏ đỏ này là con đường xe du lịch đang chạy vô á anh chị thì bây giờ em dẫn anh chị đi ra ngược lại cái con đường bê tông này con đường dân cho anh chị biết luôn ha à. đây em sẽ đi ra cái con đường bê tông này để cho anh chị thấy được rằng là cái lô đất này ở à, cụm dân cư ha đầy đủ dân cư luôn à, như anh chị nhìn thấy nè em sẽ chạy xe từ từ dân nè ha và đường điện nè đường đắp quan ba pha nói chung là đầy đủ tiện ích hết nước sạch cũng vô tới đây luôn đó. nhà dân nè anh chị đó. thì à, để à, đáp ứng đủ cái nhu cầu mà về à, xem đất á, mà cho các anh chị nhà đầu tư cũng như cô chú nhà đầu tư mà ở xa mình không có lên xem đất được á thì cái video clip này Kim sẽ làm à, quay hơi lâu Ờ, nó hơi dài nhưng mà để cho các cô chú như anh chị để hình dung được cái lô đất chúng ta đi vào đường nào và gần nó thì có tiện ích gì như ở đây thì ờ, có cái nhà yến nè đó ở xung quanh thì dân nó nuôi yến rồi đầy đủ hết ha và em sẽ dùng những cái ờ, thực tế nhất để không có lừa dối khách hàng giống như là những cái môi giới khác người ta làm á người ta đất ở một nơi thì người ta lại đi quay một nẻo nó không có đúng sự thật nhận được những thông tin đó cho nên hôm nay bắt đầu từ ngày nay tới đi em sẽ làm một cái kênh youtube và cái trang của facebook của em em sẽ quay những video clip thực tế nhất cho anh chị cũng như các nhà đầu tư ha đây mình ra tới đường nhựa chính này nè mọi người đây đường DH 704 hồi nãy mình đứng ở đầu trên mình nhìn xuống nè ha đó ở xa xa kia mình thấy được các bạn đó thì uh, đây thì đây lên tới chợ Bình Đức tức là quỹ ban dân xã cũng như là chợ chỉ có khoảng à, một cây rưỡi số thôi